Xin kính chào quý vị Để tiếp theo cái tư thế à, nằm lưng chân Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với tư thế cánh cày ờ, Và lợi ích Về lợi ích thì tôi luôn sẽ để ở phần bên dưới phần mô tả Rồi chúng ta bắt đầu vào tư thế cánh cày nhé Vẫn đang trong tư thế nằm này Vẫn đang trong tư thế nằm ngửa Rồi phía trước chúng ta đã nằm tư thế nâng chân Rồi bây giờ khi lên tư thế cái cầu à, khi lên tư thế à, cái cày rồi chúng ta nâng chân nâng hẳn chân qua đầu và với những người mà chưa quen ấy, thì chúng ta cứ nâng lên ngửa lên này rồi lấy cái lòng bàn tay úp xuống mặt sàn này chúng ta hơi hạ nhẹ, nhẹ chân xuống một chút này lấy cái cơ phần uh, cơ lõi phần bụng này hất chân lên qua đầu hất nhẹ chân lên qua đầu rồi thở ra thì từ từ hạ lưng xuống rồi tiếp tục hạ chân xuống thả lỏng thả lỏng biết thở động tác cây cầu tôi lặp lại nhé hai tay xuôi dọc thân là một tay úp xuống mặt sàn hai chân khép lại mũi bàn chân hướng lên trần nhà rồi hít thở nhẹ nhàng từ từ hít vào hất hai chân lên qua đầu rồi hai tay chúng ta có thể úp xuống mặt sàn hoặc có thể đan với nhau để nâng cao vai của mình lên hoặc là vươn hai tay lên trên rồi ờ, chúng ta giữ tư thế này một lát rồi từ từ hạ lưng mình xuống rồi, ờ, hạ hết chân xuống thả lỏng hết hả mọi người hiểu cách tập chưa động tác này <clears throat> Nếu chúng ta chưa quen tập hoặc chúng ta cảm thấy có khó chịu thì không cần phải nâng hết lên hai chân qua đầu nhé. Chỉ cần nâng hai chân lên này, hết hai chân lên, chống cái bàn tay xuống để đẩy lên, rồi từ từ hạ xuống. Không nhất thiết phải giữ nhé. Không nhất thiết phải giữ động tác khi đã lên, đã vào thế. Rồi tôi làm lại một lượt hoàn chỉnh nhé. Rồi hai tay xuôi dọc cái thân này, lòng bàn tay úp xuống mặt sàn, hai chân khép lại mũi bàn chân hướng lên trần nhà rồi ờ, hít thở nhẹ nhàng từ từ hắt hai chân quật up rồi hai tay tùy theo khả năng của mỗi người nhé thở ra từ từ hạ lưng người xuống rồi hạ chân xuống như vậy là chúng ta đã kết thúc tư thế xin cảm ơn quý vị hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video mới xin cảm ơn và cảm tạ quý vị